sau khi lắp xong thì ờ, thực hiện bàn giao cho khách hàng thứ nhất là đổi tên wifi đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi tôi sẽ đặt là đây cái thứ năm đi mật khẩu từ 1 đến 9 giờ cứ đấu trong cái đây nó hoạt động được hoạt động như là nối dây sau được đây thoải mái thì có cái bóp, cháu có cái đầu nối này không để cho chú cái đầu đầu nối á đầu nối hai trăm mê cái bóp này cần gì đó bác nối bằng Xin chào mọi người nhé Chào mừng ờ, mọi người đã quay trở lại với kênh ờ, youtube của em Hôm nay thì ờ, review toàn bộ cái quá trình mà đi lắp đặt một cái thuê bao mới Ở đây, nhà khách hàng là ở đây Ở đây em đang đi tìm cái dây đợt trước là khách hàng không sử dụng nữa Không biết có dùng nữa không Bây giờ phải đi tìm lại xem các bước mà triển khai một cái đường dây mới thì nó chỉ ờ, có độ tầm 5 ờ, bước Thứ nhất là mọi người ờ, chuẩn bị đầy đủ cái công cụ dụng cụ này Như kiểu cáp thuê bao, wifi, đầu bấm Đấy Mấy cái đấy, mấy đồ linh tinh đấy Bước thứ hai là mọi người gọi điện liên hệ cho khách hàng để xem khách hàng có ở nhà hay không sau đấy mọi người sẽ khảo sát cái vị trí lắp đặt của à, đấy vẫn còn dùng anh em ạ cái hàng này vẫn còn dùng hay là hết rồi nhỉ không dùng nữa nhỉ hình như đoạn này thấy Thấy dây đã bị cắt xuống rồi sao ấy Nếu mà không dùng nữa thì tốt À không dùng nữa đây là mình ờ, tận dụng lại cái dây dây cũ này luôn cũng vừa mới kéo cho khách nhân bên này nhưng mà họ đã họ chuyển họ không dùng nữa đấy <clears throat> khi mà xác định được cái ờ, vị trí lắp đặt thì ờ, mọi người sẽ tiến hành là kéo dây thuê bao nhé đây chính là cái bước mà đang kéo dây thuê bao đây này nhưng mà tận dụng lại luôn cái dây này bước tiếp theo là chúng ta sẽ khi mà kéo dây xong ấy thì chúng ta sẽ chốt cái dây thuê bao dạ. chốt dây thuê bao xong rồi ờ, bấm bấm các đầu nối ở ngoài hộp với ở trong nhà ôi hai dây này đứt rồi nhá nghỉ dây này đứt lắm Ôi dây này đứt rồi anh em Bỏ mất rồi Bỏ mất rồi Phải kéo dây mới thôi Hôm trước cắt mất rồi Sau khi ờ, bấm xong thì ờ, bước tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện đấu nối cái thuê báo lên hệ thống khi đấu xong thì ờ, chúng ta sẽ hoàn thiện lắp đặt cho khách hàng bây giờ đi gọi cho khách hàng nữa khách hàng này rất nhiều đất Suốt ngày phải đi kéo đưa thuê bao cho Cho ông bác này Vâng cháu vào cháu lắp cho cái đường mạng ấy bác ờ, Cái nhà cấp 4 đây hả à, bác Nhưng mà là cái nhà cấp 4 đợt trước cho thuê đội lan thuê đấy á Đằng sau đấy á Cái nhà sơn Cái nhà mà không có sơn mà trắng trắng đấy à Nhưng mà có phải nhà cấp 4 mà lợp ngoài này không? Cổng xanh đi vào đi vào nhà bên cạnh mà đi đấy đúng không? Đi vào sâu mới đến nhà á? ông bác này rất nhiều rất nhiều đất cứ mỗi lần ông mua đất ông lại bắt đấy đi lắp wifi ông bác này cứ hơn một chục đường uh, ờ, cáp quang nhà đây gì bác nhà cấp 4 đây đúng không đường trắng trắng ở dưới à. Từ từ để cháu đi đã Qua miếng đất đấy À qua cái miếng đất Nhưng mà đi à, cái đường bên này đúng không? Mày ơi, cái đấy vườn chú Tuấn đâu mà quen ai bảo cái vườn nhà, chú Tuấn mua đất nhiều chữ đâu mà bảo vậy Cháu tưởng là nhà này chả biết nhà nào nữa nhà này thì bảo là không phải đấy gì ạ đâu đấy cái nhà đấy rồi rồi rồi rồi đường này góc bên này không có nhưng mà góc bên này còn dây thuê bao anh em ạ à xả đỡ phải kéo dây vòng dây về là bởi vì mấy cái thuê bao này em quản lý nó lâu lâu rồi mình nắm được hết bây giờ còn dây dây nào có còn hay không còn sử dụng được hay không đấy mình mình biết hết mình nắm được mấy cái ví dụ như có một hộp cáp ở đây này mình muốn chuyển nhà nào xuống thì mình cắt dây mình chuyển qua đấy lắp mới nó đơn giản thôi đây bây giờ ông bác ờ, từ đa phúc quay về đây thì chắc là mình làm xong mất ai sợ đây nó có mấy cái đường dây ở bên này đợt trước là đã dùng rồi nhưng mà khách hàng à, bỏ không không dùng nữa nối nước không chắc nó đủ đủ rồi đấy em cắt cắt rồi không muốn nhiều mọi người cắt lấy dây mà bện luôn nhé mọi người tước cái dây ờ, của cường lực này với dây thịt nữa đây đấy như này là xong đấy mọi người uh, bện dây đây là phương pháp bịt dây rất là chắc chắn Và cái bện này thì à, mọi người cứ bện khoảng độ tầm 30 à, phân 30 đến 40 phân thì Nó rất là chắc Đấy. Sau cái đầu bên này mọi người cuốn vào cột thôi còn một cột đây mọi người vòng vòng như này vòng dây như này đấy xong sẽ buộc buộc qua đây vòng qua đây đấy khi nó lực lực kéo nhá thì nó cái điểm này nó không nó bị tì lại nó cứ càng kéo này nó càng càng thu cái này lại đâu bên bên này thì à, bấm đầu phát bấm đầu phát xong à, sẽ xoay cái bút xoay ra ngoài hộp để bấm lại cái đầu khi mà đi lắp những cái thuê bao mà nó có sẵn dây này thì nó rất là tiện cái dây thuê bao này thì mình vừa 10 15 năm cũng chả việc gì bởi vì cái phương phương pháp biện của của Viettel này nó cái dây này thì nó không hay bị oxy hóa ngày xưa là tách dây ra cường mọi người nhé tách dây ra cường thì này, cái dây nó sẽ bị oxy hóa cho nên mấy cái điểm nó hay bị trùng xuống đấy nhưng mà bây giờ cái phương pháp biện này thì nó rất là tốt cho dây dùng được rất là lâu đây cái bút xoay đó mọi người xoay qua này ok nó đã xoay qua rồi để mà không bị ờ, bọn trẻ con nó nghịch ấy, thì mọi người đặt cái cáp đây này đặt cái cáp đây xong để đặt cái mũ việt theo đây lên nữa đấy ta đi chơi đi chơi cả buổi không lo mất đồ đây là phương án du kích như kiểu là tám tám nhà rồi vậy hai bốn ui hai bốn đủ mẹ rồi đây mọi người đây cái đầu đầu nó ra đây cho vào đây xong tính phương án khác anh em nhé một số cái hộp cáp là nó đủ đủ rồi nhưng mà nhiều nhà nhiều cái tủ cáp là nó khách hàng mình chưa rút dây ấy ra soát lại xem không không hai tám mười một chấm hai đây anh em nhé sau khi ờ, rà soát thì ờ, vẫn còn một cái cổng số 3 đấy vẫn còn cổng số 3 là lắp được Ô, cái kìm vứt đâu rồi <coughs> lắp được thì anh em cứ ở ngoài tủ cáp này anh em bấm đầu phát đầu phát connect với lại uh, chụp ảnh Đây anh em ướm tầm này nhá Tức là từ cái điểm cắt của mình đây này Đây Từ cái hộp này khoảng độ tầm 30 phân Mình cắt sẽ cắt đến đây rồi Đấy Mình vẫn phải để dài dài trong tí Đấy xong anh em kéo hết lại nhá Nhiều anh em để dây nó lòng hoa long ngoằng ở đây này Để rất là dài ở đoạn này thì ờ, theo cái quy định thì không được phép để như vậy Khi mà anh em tuồn dây này thì anh em tuồn theo luôn cái ờ, lạt thít này nhé Để đảm bảo luôn cái ờ, mỹ quan luôn Để mình có bó gọn lại cái dây luôn Đây, anh em kéo xuống này Đấy là nó vừa bằng nó nó vừa bằng với cái những cái dây cũ bây giờ sẽ thực hiện đánh cái nhãn tủ à đánh cái nhãn của cái à, thuê bao Tuấn ND 27 03 này FP01 này tủ 01 11.2 này chỉ số cáp ghi 000 này. Tuấn ND 57 301 01 11.2 000 Tại sao lại ghi cái chỉ số cáp là 000 bởi vì đây là cái tận dụng lại cái dây thuê bao cho nên ờ, sẽ không nghiệm thu vật tư anh em nhé không nghiệm thu vật tư cho nên anh em không cần phải theo theo tôi là anh em không cần phải đánh nhãn đánh chỉ số cáp còn nếu mà cáp mới thì anh em nên ghi vào nhá rồi khi mà xong xuôi thì anh em chỉnh lại cái chỗ này để tí mình sẽ chụp ảnh yêu cầu là phải chụp hai cái ảnh ở trong tủ cam này với một cái ở bên dưới ở ngoài mặt hộp cam này anh em vào chỗ cập nhật hồ sơ này xong mình sẽ chụp theo cái hướng dẫn ở trên cái điện thoại đấy chụp trong này cái cũng 40 phân rồi tiếp theo là cái khe à, cày răng lược Tiếp theo là chụp cái mặt trước Nhưng mà mặt trước thì phải xuống một đoạn Để xem à, Vừa nhìn thấy Rồi Rơi mất cái kìm để tránh mà cái trường hợp mà nó bị uh, vào trong nhà không có sóng thì anh em đổi luôn cái thiết bị luôn ạ. À. à đầu nối luôn nhá. 421 này. Đây anh em nhìn luôn cái serial ở trên này. 1057. Chọn 1057 này. 1057 Rồi Anh em copy luôn cái dòng VTRG này Để tí nữa mình đổi mật khẩu cho nó dễ 1 12.1 này 12.2 S part số 3 à, port số 3 rà soát 01 0028 ở cái tủ này nó đang bị ờ, có mấy nhà nó chặn cước ấy thực hiện để thực hiện uh, rút quạt luôn rút quạt trên hệ thống để đấu nối cho nó đúng cái tủ cáp này Wow, PT17 này mấy cái ờ, mấy cái hàng rào này thì ờ, qua cũng đơn giản thôi nhá đây đồ đạc vẫn còn nguyên si luôn rồi hỏng rồi. ôi đi ngược bên này rồi đường nào cho nó dễ qua nhỉ thì anh em gõ nhẹ đây đây đấy đấy tí mình lên mình qua luôn đấy Như này là anh em nhấc lên à, chơi những kiểu đặc công này Đấy. không cần phải có chìa khóa đấy và ngoan lành cho anh em quá đơn giản tưởng cái gì đây cắt vẫn còn dư đầy dây Cắt dài quá mình ờ, để dây nó hơi lỏng ngoài nói chung là cũng vừa anh ạ không phải ngắn lắm à cũng không phải dài lắm Sau khi mà anh em đã kéo dây xong nhá Thì anh em sẽ lắp đặt cái thiết bị vào Cho khách hàng mà thôi bác này rất nhiều tiền Toàn đi mua Toàn đi mua đất sổ đỏ thôi Nhà rất nhiều đất Chả Chả có gì ngoài đất 哎。 wifi chưa thấy lên này à đây em không có khoan rồi không có khoan đâu à cắm cái này và để bên đấy chúng ta có thang đứng đứng trên đứng thì cắm cái đây chúng ta cái đầu mạng đấu vào đấu vào ổ cắm điện đây chào đặt đây ôi nhưng mà à chặt thế nhỉ Ồ oh, nhưng mà lại Cứ coi bỏ ra đi cũng được Tạm đi Rồi, như nhét vào cái trụ này dây này nó đây là cái ổ này ổ này cắm đâu nhỉ thì bác thiếu ổ cắm rồi đó bác thiếu ổ cắm rồi nhưng là vâng, lúc nào bác vặn vào là được mà bác đặt tên wifi mật khẩu như nào nhỉ tên wifi là gì ạ Nguyễn Tuấn Vâng. Bác cắm vào đấy là được. Đây gì? Vâng. Không phải. Đúng không? Phải không Vâng. Cái này nó vào đâu? Cái đấy bác phải cắm điện vào chứ. Cắm điện vào. cái đầu này nó vào đâu? Cái đầu đấy cắm vào cam. À, nó phải ra điện ra đấy à? Đúng rồi cái này bác đặt ở đâu đặt ở đầu nhà cơ đầu nhà thì làm sao dây này tới dây thì rất nhiều dây cuộn cuộn dài thế bác phải <coughs> sau khi lắp xong thì ờ, thực hiện bàn giao cho khách hàng thứ nhất là đổi tiền wifi đổi tiền wifi cũng như cái mật khẩu wifi tôi sẽ đặt là đây cái thứ năm đi mật khẩu từ 1 đến 9 cho cứ đấu cho chú đây nó hoạt động được hoạt động như là nối dây sau được được dây đây là thoải mái rồi cháu có cái bóp cháu có cái đầu nối này không để cho chú cái đầu đầu nối á đầu nối hai trăm mê cái bóp này cái bóp này có cần gì đó bác nối bằng